Trị tàn nhang đơn giản với rau tía tô. Tàn nhang gây ra nhiều đốm trên mặt nên rất dễ mất thẩm mỹ. Chị em hãy dùng rau tía tô để trị tàn nhang nhanh chóng. Tía tô vị cay, tính nhiệt, có tác dụng trị cảm lạnh, nôn mửa, đầy bụng, giúp an thai, giảm đau, trị hen suyễn. Có hai loại tía tô, tía tô màu tía nhạt, mép lá phẳng, ít thơm và loại tía tô màu tím sẫm, mép lá quăn, có mùi thơm nồng. Là tía tô tốt cho phế quản, phổi. Một lá phổi tốt thì sẽ hỗ trợ hệ hô hấp hoạt động hiệu quả hơn, giúp da hồng hào tươi tắn. Ở Nhật Bản, nhiều người rất chuộng dùng trà tía tô để pha uống hàng ngày hoặc dùng trà tía tô để tắm rửa bảo vệ da, dưỡng da tươi mịn, giảm trừ vết nhăn, vết nám, cải thiện khô ngứa da vì tía tô có tác dụng làm ẩm da, dịu da, tăng cường trao đổi chất. Lá tía tô còn chứa tinh dầu perilla aldehyde và limonene giúp giải phóng những chất độc trong cơ thể và tái tạo các mô tế bào chị tàn nhang với lá tía tô. Nguyên liệu 100g lá tía tô tươi, dụng cụ kèm theo, máy xay và lọc. Cách làm Bước 1. Tía tô rửa sạch để ráo, cắt khúc và đem xay nhỏ. Bước 2. Dùng lá tía tô xay nhỏ đáp lên vùng da có tàn nhang khoảng 15 đến 20 phút, sau đó rửa sạch bằng nước ấm.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 để giúp các chị em chú tâm hơn tới việc nuôi con mà không cần nghĩ ngợi gì tới vết sẫm màu trên mặt. Chúng tôi xin giới thiệu cách chữa trị tàn nhang sau sinh từ lá tía tô vô cùng hiệu quả. Tàn nhang là một trong những bệnh lý ngoài da phổ biến hiện nay. Xét theo nhiều phương diện thì người ta nhận thấy tàn nhang tuy ít tác động trực tiếp lên cơ thể nhưng có thể ảnh hưởng tới cuộc sống, tâm lý của người mắc phải. Nhất là các bà mẹ khi mang thai thường là nhóm người có nguy cơ mắc phải tàn nhang, nám da cao hơn những nhóm người khác. Để giúp các chị em chú tâm hơn tới việc nuôi con mà không cần nghĩ ngợi gì tới vết sẫm màu trên mặt, chúng tôi xin giới thiệu cách chữa trị tàn nhang sau sinh từ lá tía tô vô cùng hiệu quả là tế tô trị tàn nhang hiệu quả không? Ngược lại, các phương pháp trên thị trường hiện nay, việc dùng lá tía tô trị tàn nhang, nám da cho phụ nữ sau khi sinh là phương pháp an toàn tuyệt đối, rất thích hợp với việc nuôi con an toàn. Vậy công dụng thực sự của lá tía tô có thực sự hiệu quả không? Các chuyên gia cho rằng trong lá tế tô ngoài việc là gia vị rau thơm trong bữa ăn ra thì những tính chất như vị cay, tính nhiệt, giải độc nên thường được dùng chữa một số bệnh đơn giản như cảm lạnh, nôn mửa, đầy bụng, giúp an thai, giảm đau, trị hèn suyễn. Ngoài ra lá tế tô còn có khả năng xóa nám làm mờ vết thâm tàn nhang vô cùng hiệu quả mà mọi người nên tìm hiểu để xóa nám và tàn nhang an toàn nhé. Cách đơn giản trị tàn nhang, nám da an toàn Sử dụng lá tía tô đúng cách sẽ giúp trị tàn nhang vô cùng hiệu quả Với hai cách sau đây, bạn sẽ trị tàn nhang, nám da sau sinh một cách an toàn hơn Cách 1. Dùng uống Chuẩn bị 500g lá tía tô và tiến hành theo cách đơn giản sau. Đem phơi khô hoặc xào khô, dùng lá này cho lá tía tô vào ấm nhỏ, tưới qua một ít nước ấm rồi đổ đi. Sau đó mới cho lượng nước ấm tương đương với lá khô vào để khoảng 30 phút vào uống. Bạn uống 5 đến 6 cốc trà tế tô hàng ngày thì sẽ thanh lọc cơ thể, đưa chất độc ra ngoài, làm mờ dần đi tàn nhang, sạch mụn ngăn ngừa lão hóa. Với cách thức này sẽ tăng cường sức đề kháng và phòng chống cảm cúm, mang đến hơi thở thơm tho. Duy trì trong một thời gian thì làn da của bạn sẽ không còn bóng dáng của tàn nhang hay mụn nữa. Cách 2. Dùng ngoài da Chuẩn bị 150g lá tía tô tươi, đem lá nghiền nhỏ hoặc giã nhỏ, rồi dùng cả lá lẫn nước ép đắp lên vùng da bị tàn nhang, nằm da khoảng 15 phút rồi rửa lại bằng nước. Chú ý khi sử dụng mặt nạ này, bạn sẽ có cảm giác nóng trên da, nhưng điều này bạn không cần lo lắng vì rửa mặt sạch với nước là hết ngay. Nhờ có lượng dưỡng chất dồi dào trong lá tía tô cùng với lượng chất tẩy trắng tự nhiên sẽ chăm sóc da và mang đến làn da trắng mịn từ bên trong. Ngoài việc trị tàn nhang nhang thì còn có thể trị mụn sạch sẽ và giảm hẳn vết thâm ở trên mặt tí đó. Bạn vừa xem xong video, một nắm lá này hơn cả 100 triệu tiền chữa nám tàn nhang mà nhiều người không biết. ba cách làm trắng da một phát ăn ngay từ loại quả bán đầy ngoài chợ.